Bài tập số 1 có nội dung như sau. Một người viết liên tiếp một nhóm từ Tổ quốc Việt Nam thành một dãy dài như sau. Tổ quốc Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam. Cứ như vậy và người ta sẽ hỏi chúng mình những yêu cầu sau. A. chữ cái thứ 1997 trong dãy là chữ gì? B. Một người đếm được 2001 chữ T trong giấy, người đó đếm đúng hay sai và vì sao? C. Nếu một người đếm được trong giấy có 1996 chữ O, thì người đó đếm được bao nhiêu chữ T, chữ M trong giấy? Và cuối cùng ở phần D, nếu người ta viết bằng ba thứ màu xanh, đỏ, vàng mỗi chữ cái một màu và viết liên tiếp theo thứ tự thì chữ cái thứ 9308 sẽ là chữ gì và có màu gì. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau lần lượt xác định nội dung của bài toán, cho biết những gì và yêu cầu cô trò chúng mình những điều gì. Bài toán cho biết là một dãy số được viết theo thứ tự Tổ quốc Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam và cứ viết như vậy. Có 4 yêu cầu A, B, C, D. Yêu cầu các con phải giả. Và bây giờ thì các con cùng suy nghĩ và nhầm xem yêu cầu A là gì. Cô trò chúng mình sẽ cùng đến với phần A trước nhé. Ta đi chữa phần A. Đó là tìm xem trong giấy Tổ quốc Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam thì chữ cái thứ 1997 trong giấy nó là sẽ là chữ gì? Với bài này thì cô đã nói ngay từ đầu là chúng mình học là chia theo nhóm. Vậy thì nhóm chữ sẽ liên quan. Bây giờ làm thế nào để cô tìm được chữ cái thứ 1997 trong dãy ấy và phát hiện xem nó là chữ gì thì chúng ta cùng tìm hiểu ở phần bài giải.